nguyện xin thiên chúa viết lên phục nhà để hồi trăng vinh bước thêm nhịp nhàng dù bao sóng gió búa bay xưa đời nay hội trăng vinh vẫn luôn theo chúa biết bao nhiêu điều bình đã cùng làm vinh dân tình mặc ai để hồi trang vinh mãi rằng người biết xinh